Hello cả nhà thì ờ, hôm nay mình tiếp tục đi vào bên trong ờ, lô đất của mình lô đất mà ngang sau 5635 nha cả nhà có 100 mét thổ cư và đây là những anh em của mình Đó. thì hôm nay ờ, tiếp tục là đi review những cái lô đất cũng như là đi thăm đất và quay video cho cả nhà biết được là những tuyến đường cũng như là những cái vị trí mà được quy hoạch tại BKMX. Thì à, đầu tiên thì đây là cái con đường à, 24m, hiện tại thì 12m thôi nha cả nhà. Nhưng mà sau này sẽ thành là đường 24m. Quy hoạch 24m. Hướng này là hướng về bên à, đường DT741 ra trung tâm hành chính huyện. Và hướng ngược lại, hướng ngược lại là hướng này. Đây hướng ngược lại, ngay chỗ xe ô tô mình đã đi thẳng vào bên trong kia là khu công nghiệp BKMX. 6.300 hecta từ vị trí này đi vào khu công nghiệp thì tầm khoảng 4 ờ, km nữa nha cả nhà tầm khoảng 4 km nữa và vị trí này à, mình hay gọi là vị trí chiến lược tại vì sao ạ tại vì à, ở đây có những con đường à, được quy hoạch như thế này đó là đường quy hoạch 42m đường quy hoạch 24m là đường nhựa này và đường quy hoạch 26m thì tạo thành một cái ngã năm tạo thành một cái ngã năm cho nên mình hay gọi là vị trí chiến lược mà thực ra là sau này à, làm đường rồi tức là quy hoạch và làm khởi công đường khi hình thành thì chính xác nó là vị trí chiến lược nha thì à, bây giờ nhìn thì như thế này thôi nhưng mà sau này sẽ cực kỳ đẹp và đây ta là hình ảnh đây là hình ảnh của những cái vị trí lô đất của mình à, các nhà thấy không ạ xa xa ngoài kia thì đã sang lắp mặt bằng và đi thẳng vào bên trong này à, đi thẳng vào bên trong này của, của mình và vị trí đất của mình vị trí đất của mình là mình đã mua ở đây hai lô đó, ở đây mình có hai lô thì à, hai lô ở đây à, ngay chỗ cái à, cái xe này của mình này cả nhà ngay chỗ cái xe này của mình đó là mỗi lô là ngang năm sau 35 có 100 mét thổ cư hai lô là 10 nhân 35 có 200 mét thổ cư thì đây đây là vị trí đất của mình đó là tính từ vị trí này nha đây cả nhà thấy không ạ à? thì ờ, để mình nói thêm là khu công nghiệp BKMX là khu công nghiệp lớn nhất tại ờ, phía Nam ở tại Đồng Phú này có quy mô là 6.300 hecta và sẽ dự kiến là tháng 4 năm 2022 à, sẽ khởi công sau khi mà tuyến đường số 4 à, ờ, thông tuyến và hiện tại là có rất là nhiều anh chị em cũng như nhà đầu tư tìm vào đây để mà sanh đón hàng tức là sẽ ôm hàng như thế này à, ôm hàng và ở đây thì à, vị trí ở đây như cái nhà thấy ở đây hiện tại mình đang có là 35 lô lận 35 lô đó, thì 35 lô là những cái đội của mình tổng hết lại nha đội của mình Phờ, à, là đã ôm ôm ôm ôm ôm hàng ở đây sau đó phân ra đó, thì 35 lô ở đây và cũng đã, đã có đóng cục mốc rõ ràng rồi đây ví dụ ở đây là có có có, có đóng cọc luôn này cả nhà đây cả nhà thấy không ạ đó là đóng cọc rồi này đó, đóng cọc rồi đó chung là đất phân lô cho nên là không phải là đất dự án đâu gì cho nên đó là đóng cọc ừ, miễn là mình biết được vị trí đất thôi còn dù sau này xây nhà thì mình sẽ có địa chính mình gọi địa chính đây này. nhà thấy không ạ đây cái cọc này này đó ở đây thì mình có 35 lô nhưng mà hai lô chỗ xe xe màu đó cái là của mình từ vị trí này đi vào Bucamex là khoảng 4 km à, còn à, đi à, từ vị trí này đi ra DT741 trung tâm huyện đồng phú là khoảng 6 à, km hoặc là 7 km là đi theo tuyến đường này nha cả nhà đi theo tuyến đường uh, liên xã kết nối từ đường DT741 ngay chỗ cấp mắt đi thẳng vào bên trong à, bên trong kia khu nghiệp Picamac á là đi theo con đường này tại vì đường này nó có, ờ, đã hình thành lâu rồi nó hình thành từ trước đây khá là lâu cho nên nó sẽ có những cái đoạn cong và cái chiều dài mình đi nó, nó dài hơn còn nếu như mà sau khi tuyến đường số 4 hình thành á thì từ vị trí mà ừ, giao tiếp giao nhau giữa cái tuyến đường 24m này với tuyến đường số 4 thì vào BKM tầm khoảng là 5 ừ, km thôi à, khoảng 5 km khá là ngắn nhưng mà nó nằm ở đoạn nó nằm ở đoạn xa xa xa ở ngoài kia kìa hôm trước mình có làm một cái video rồi á à, cái nhà thấy không ạ thì hiện tại ở đây này à, khách hàng nào hay là ừ, nhà đầu tư nào hay là anh chị em nào bạn bè nào mà muốn tìm hiểu ở đây thì cứ ờ, xem kênh tiktok của mình và xem cái kênh youtube youtube của mình để mà biết được ừ, vị trí nha cả nhà mình sẽ làm nhiều video ở đây cho cả nhà cũng biết thì uh, mình cũng có review uh, vị trí này mình review khá là nhiều á mình review rất rất là nhiều video à, nhưng mà mỗi video thì mình uh, sẽ quay mỗi ngày hoặc là uh, tầm khoảng 30 ngày hoặc là một tháng thì đó mình sẽ quay để cho cả nhà cập nhật thì uh, tính từ trước khi dịch từ vị trí này trước khi mà khởi công á sang lắp mặt bằng á là trước dịch khoảng ờ, tháng tư tháng tư bắt đầu khởi công sang lắp mặt bằng thì bây giờ nhìn nhìn kia cũng khá là đẹp rồi và tới hiện tại bây giờ thì đã sang lắp mặt bằng xong và bây giờ chỉ việc ờ, là ký công chứng nữa thôi thì à, sắp tới đây à, à, hết giãn cách Bình Dương à, lên Bình Phước được nói chung là hai tỉnh mà thông thông nhau và dân cư người dân đi lại được thì sẽ ký công chứng và mình sẽ mang số vờ mình sẽ mang số vờ thì à, anh chị em nào mà muốn ờ, ôm những lô tại vị trí này để mà đầu tư vừa tương lai vừa lâu vừa dài à, vị trí chiến lược này thì à, cứ xem tiktok của mình xem youtube của mình đó. hoặc là có thể liên hệ mình vào kênh tiktok và kênh youtube thì à, mình à, xin kết thúc video tại đây mình sẽ đi à, vào những lô đất khác nữa ở đây mình còn có khá là nhiều lô đất à, khác và với những diện tích lớn hơn bây giờ cái lô tiếp theo của mình mình vào là lô này à, khá là lớn lô này khá lớn nha và hiện tại đang trong quá trình là à, sẽ làm đường đang trong quá trình sẽ làm đường và lên thổ cư Đó. thì những khách hàng nào mà cá mập thì, thì có thể mà, mà tìm hiểu cái lô tiếp theo của mình bằng những video sau rồi bây giờ trước khi mình kết thúc thì mình à, mình mình mình chia sẻ lại đi cái, cái hướng cũng như là vị trí để cho cả nhà hình dung theo cái hướng tây này của mình à, theo hướng tây này của mình đi đi hướng ra đây thì đây là ra đường DT741 ra trung tâm hành chính huyện Đồng Phú chính xác là ra ngay vị trí là siêu thị Copmec á cả nhà ngay chỗ Copmec á rồi còn hướng ngược lại đây hướng ngược lại này là hướng vào khu công nghiệp Bicamec thành phố và từ vị trí này vào khu công nghiệp thì tầm khoảng 4 cây à, còn nếu như mà ra DTP 1 thì tầm khoảng 6 cây hoặc 7 cây à, mình nói chính xác luôn cho đỡ cả nhà hình dung luôn còn khu công nghiệp Vicamex thì cả nhà có thể tìm hiểu qua những cái video sau ở à, những video khác của mình hoặc là những video sau này mình sẽ làm rồi bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ